ở trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa sông kinh còn lưu bàn chân bị ngàn phù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai chờ phong儿还在刮，乱了谁的年华？它留起了长发，收起沐浴吧。 mùa này không thấy bóc vàng bồ đề chẳng muốn nở phật nở trên kia cao quá mãi mãi không đo tới nàng vẫn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phố vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề trắng muôn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngàn phủ lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại người áo cà xa vì sao độ ta không đổi phật ở trên kia cao quá mãi mãi không đo tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng phật ở trên kia cao quá mãi mãi không đo tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề trắng Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không đổ tới nàng Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mõ vang lên phú phàng chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngạn phù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không phật ở trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng đoạn rộng tương tư vì ấy tiếng mõ vang lên vũ vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa 我捡起石柱。 小城回头了吗？从京城变沙哑，这城下再无他，不提不渡他，几分情愫难了，这满园的莲花。Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nào, vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ vì ngàn phù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ngô không thể giải bay hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng về trả lại người áo cà sa vì sao đâu ta không đủ đời trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng vạn dòng tương tư phía ai tiếng mõ vang lên phố vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu bàn chữ bị ngàn phủ lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể dài bay hỏi người Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không đổ tới nàng Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mõ vang lên phú vàng Chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa Dòng kinh còn lưu vạn chữ bi ngàn phủ lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại người áo cà sa vì sao đồ ta không độ nàng kia cao quá mãi vẫn không độ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú phàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muôn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngàn phủ lên mây thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phần trả lại người ao cà sa vì sao đồ ta không đổ nào